Hello xin chào các bạn đã quay lại channel của mình Mình là Thanh Sang Gaming đây Hôm nay mình tiếp tục sẽ đi solo sầu áp game 4 nha À đây có một người ở đây ấy da ấy da ấy da Bắn bắn trời trời bắn Trên của kiến này mình bắn kỳ kỳ sao Mọi người đợi xíu để mình đi bắn bạn này cái Và các bạn xem tới đây á Các bạn hãy cho mình một like và một, một lượt đăng ký kênh Để ấn cái chuông thông báo để mình ra video mới á À đây Vô đầu hết sọt này luôn à Để mình xem coi con người nào nữa không Ây da Bò hả? Gạt luôn Bò hả? Bò hả? Đi đâu đây? Cả đây, đây một người đây Hết sọt ơi không chết kìa Không chết nè Không chết Này thì không chết Này thì không chết này Chết đi mình gạt luôn nha để đồng đội cố nha mấy bạn Ây da còn người nữa còn người nữa à còn người nữa hết súng hết đạn luôn rồi dạ kinh vậy khắp đồng hồ này hơi bị nhiều người á thì mình lụm thêm tí đạn nữa mình đi bắn lại nha à Saka mình bắn Saka đây mình không bắn chim của kiến bắn chim của kiến một mắt đây đây đây, đây. không chung ai da lỗi tầm lỗi tầm hết sọt nếu quay máu ngồi quay máu cái mình xuống gạt bạn ấy thì mình coi kìa mình xuống với bạn gạt bạn ấy luôn đây mấy cái dao chanh này bạn ấy mấy bắn hai đây nè để mình gạt à đâu rồi đâu rồi à đây này trốn này trốn của chúng tôi nè đấu được rồi đấy đi săn thôi để mình chạy coi thử có bạn nào ở đây không ây da vòng qua đây đây đây đây đây đi hết sọt này bắn này cũng may có cái ra nên mình mới phát hiện ở đây mình lấp đồ xong mình chạy đi săn nha mọi người nãy né cái thùng xăng ra là bắn nó bể cái thùng xăng là chết ton luôn đó ồ đạn nhiều rồi một trăm hai mấy viên đạn dục bỡ băng sọc canh lấy đạn tiểu liên đoán đây đây đây đây hết sọt gạt luôn mình gạt luôn mình gạt luôn ê sao không chết kìa ơ này thì không chết này đi lớp đồ thôi đạn nhiều đấy ôi một cháu bông keo chém <clears throat> gì đây ơ à, đây đây ơ à, sao bạn này bạn đứng nghiêng rồi đứng này thì đứng nghiêng của chúng tôi này lại gạt luôn mọi người ơi này thì đứng yên này đồng đội đâu gã đi cứu nào đồng đội đâu đồng đội đâu rồi à? ơ à, con đi chung đồng đội à để mình coi cái đồng đội bạn ấy còn vòng vòng ở đây không ta ui thể hiện nữa lại gặp thanh niên thể hiện để coi cái ai ở đây không mình gạt lại mình bắn luôn nè đâu hết ta bản độ này còn lại 16 người 6 16 người mình đã giết 6 người rồi e bơm keo đây đây đây đây chết chứ còn hết sọt liền bật à lóc gạt luôn chết đây một người còn 15 barrier nữa mà mình giết đã bảy người rồi để mình chạy vòng vòng kiếm coi còn ai không đi vòng vòng đấy khu này ít người phải ta chạy nãy giờ mà không thấy ai hết vậy chạy chạy để mình coi coi chạy đi nào chạy đi nào mình chạy lại chỗ này coi thử còn có ai hồi sinh không nè để mình coi có ai hồi sinh ở đây không ơi ờ, đây đây đây có một người này này này không chết trời chết nè hết sọt Ê, bạn này bạn đứng solo squad luôn à đây đây đây đây đây đây đây, đây ờ đâu rồi đâu rồi đâu rồi lú ra lú ra ơi mở chạy đâu rồi đi thôi bỏ đi mình lại mình lúc đồ chỗ này cái yeah dạ, đây đây đây này này này này không chết này hết sọt liền còn một bạn nữa còn một bạn à đây đây này kéo thì trời ơi bạn này trâu thế cầm xe cái này đây thì không chết này hết sọt liền rồi mình lại một tem rồi nha mọi người đây mình lấy đồ nè ôi hình này kỳ đấy để mình coi chạy vòng vòng coi còn ai không Đây, được cái đồng hai ngon để mình lại đem chạy vòng vòng khúc này coi còn ai không đây có cái ờ, hộp thính hay gì đây mình để bên lại coi có bông keo mình lấy bông keo luôn nha mọi người xong luôn rồi wow hết sọt thun sơ luôn ghê vậy này trời ơi à, mình trước tiên mình thấy máu rồi đó ui bông keo quá trời luôn mọi người để mình dục bớt đồ ra mình lấy bông keo mình dục bớt được ghê nhóc quá trời người luôn chỗ này hả còn 10 ở đây đây có một bạn ở đây mình sẽ bắt bạn này luôn nhau người lại đây đây đây nào mình sẽ đi bắt bạn này luôn bạn này yêu máu lắm rồi nãy mình bắn hai viên ba viên vô người rồi đây đây đây đây ấm nóng lên bật ui không chết chết không ui không chết này thì không chết này đây Một bản rồi ờ, Ô bo vào đây luôn kìa Mình lấy sky mình gạt luôn Gạt luôn để mình Để cơ lắc nó cứu nữa Đây Thì mình coi còn ai không Chắc chắn còn bồ và Các bạn này Đây Trời ơi Kỳ vậy không có ta còn lại năm player mình đã giết 11 kêu mình khẳng nghi đây một tem mọi người tại mình đi à, tem 4 á để có phải một tem không ta để mình chạy kiếm nó thử đây à, khúc nãy mình cắt cái đoạn hơi dài đó nó đã chết hai người rồi đây đây hai bạn đây hai bạn đang chạy long nhông đâu đây để cho hai bạn áp sát mình để mình bắn nha rồi một hận lên trời lấp đồ à để mình chạy lại khúc này mình núp để mình kiếm cái góc bắn đâu đây hai bạn đã chạy qua cái cầu ý đây ôi có một bạn thấy mình rồi có thấy mình không ta đang chạy qua cái cầu nè đây đây đây đây, đây. rồi hai bạn này ơi mình đứng đây xem cam thử coi cái này mình bắn không được ơi có một bạn thấy mình rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy liền chạy liền chạy liền chạy liền chạy qua đây cởi xe cả mình bắn này này ê trục viên vô đầu rồi không chết kìa một viên vô đầu này trời ơi trâu thế ừ, trâu thế trâu thế nhờ toàn rồi ông giáo à mình phải căng hai à ui ơi bạn đặt, đặt kêu nhanh thế đây có một bạn ngồi này thì ngồi vây máu này lú ra này lú ra này ấy ấy đau đau đau đau bạn con đau thế nhờ để quay máu này để mình quay máu mình quay máu ra bắn hai bạn đó luôn quay mắt đây mình sẽ chạy qua đây đặt cái keo đây sẽ chạy qua đây đặt thêm trái đây nữa để mình nấp coi thử bạn này bên kia à. hai bạn hai bên à cái này mình căng hai rồi xong ạ thôi mình chạy xuống đây rồi chạy xuống đây kiếm góc bắn chạy xuống đây chạy xuống đây đây xong rồi mình chạy xuống dưới khúc này mình bo thu về đây phải không ta rồi bo về đây là các bạn có tin mình sẽ quay máu không tăng bo hai bạn đó đây không thì mình, tăng bo hai bạn đấy mình khá đang nghe tiếng chân gặp gặp tiếng chân quá trời tiếng chân rồi hai tiếng chân trên cầu nè để coi nào xây rồi xe sẽ mình sẽ tăng bo đây thử cái được không nha nào xuống đây mấy em xuống đây chơi nè anh đứng đây chờ đây đây đây đây rồi ờ, mình sẽ chạy lên nữa, mình sẽ chạy lên chạy lên chạy lên nè mình còn có ờ, mấy bình máu mình sẽ mình tăng bo không được á mọi người sẽ không tăng bo được chơi luôn nè ra đây ui kéo tâm hút độc đặt trái kèo tôi chết rồi cong luôn mình cong luôn nha mọi người đây đây đây đây đây đây nè nè nè lú cái đầu ra mình bắn nè lú cái đầu ra này đụng chết ui bay đầu kìa nó quay nó bị khẩn khẩn nghe tâm nghe đầu đó mọi người này này này không chết này còn một cười qua luôn ý ý ý ừ mai quá chết luôn còn một cười bắn luôn yeah ơi top 1 rồi mọi người ơi Và sau đây đoạn video mình đã kết thúc Cảm ơn mọi người đã xem video mình Thank you bye bye